guys. Hello. How is everyone? Hello, teacher. Hello. Hello, okay. teacher. Hello. How is everyone? How are you? Great? Texas. Hello, teacher. Hello. Wow, Hello. Hello. How are you today? Great? very great. Thank you. Oh. <laughs> Okay, very good. Okay. So we have about 40 students in our class. Okay, so uh, does anyone want to help? I question. Uh... <laughs> yes, what do you want to say? Uh, is um, uh, What? Are ờ. you an astronaut? Đức Minh, are, are you an astronaut? Hello. À. what do you like, teacher? What do you like? What What do you mean? What do you mean? What? Ờ, ừ. <laughs> okay. Cô không giỏi tiếng Anh. I'm good. Thank you, Wendy. Okay, Huy Chung, you're great. Okay, so Julie, so we missed the last time, right? The the class on Thursday. So what? You remember that we quiz? quiz? Yes, we will have a quiz now. Okay, you ready? <laughs> so it, it's the no. Không phải lên đây nha. Yeah, I Okay, so we will have a quiz now. So we will redo this pronunciation quiz. Do you remember this one? Okay. Let's start. team Hmm, I don't think we can play in teams. It's not that efficient. Okay. We will have an early quiz today. Hey everyone, let's check the chat box and press the link. If you are using a phone or uh, an iPad, just go to your browser and type drawmyquiz.com and enter the code. Nhạc gì đây? Tôi chơi hai lần nha cô hai lần hôm trước chơi hai lần trò này con nhớ không là cái quiz đấy nha nha cô nha cô nha nha cô ơi cô cô cô cho em xin ID được không ID what what ID gửi lại link link ngay trên này con nè. ok rồi đây cô gửi lại gửi lại link Ok if you are using a phone or a pad a tablet you can log into your browser Safari or Google Chrome, type enjoymyquiz.com and enter the code. Okay, or you just basically uh, press click the link in the chat box. Okay. Đức are you there? Are you an astronaut or is this just your background, huh? Okay, Khánh Nam, you are still suspicious today. <laughs> okay, hello, Khánh Linh. Are you using a real mask? No, it's not, right? It is a filter, right, Khánh Linh? <laughs> okay. Hello, Emma Huy Trường. Oh, you have glasses on. Dope. Okay. And the rest of the people no, <laughs> you, you, you, you're not turning on your camera, so I cannot see you. Okay, hello, um, so, so we have 31 already in this quiz. Not all of you, right? Okay, let's just wait for people for like maybe another minute. Okay. Does anyone have any difficulties logging in this quiz? You can raise your hand or you can type in the chat box. Lịch bùi thị. Yes. Con đây là lịch à? Bùi thị lịch. Right. <clears throat> you can uh Mày vào nó thế. Oh, what happened? Cái em vào nó bị thế đấy bị sao cái nick của em gắn nó thế đấy anh ạ thì ạ à, anh em nhầm cô em bị làm sao bị cái này này đổi đổi đổi đổi cái đã đây là dúng cơ chị à, ạ không để cô ạ What happened, Zoom? Do you have any difficulties? Zoom X là Dũng, right? Sao không bật Việt Kiều không? Mới có 35 bạn nữa nhá. Ok, các con lần quiz này thì ờ, cô không biết là các con còn nhớ đáp án không nhưng mà cố gắng là làm thật nhá. <laughs> ok, 35 bạn. Sao ít vậy? Sao lại ít thế? Dũng vào được chưa con? Em vào được rồi ạ. Ừ, ok tốt con ơi. Ok. Đức Minh sao đấy con? Sao giơ tay? Đức Minh. Chúng ta có khoảng 40 có 50 bạn ở trong lớp nhưng mà mới có 38 bạn vào được thôi. Đức Minh, sao đấy con? Nói đi. What happened? What's wrong? vào tại sao con không vào được cô ạ con không vào được á cô chịu nhá đây con có thể nhấn vào đường link ở trong chat này hoặc là vào trên trình duyệt đánh cái đường link cho myquiz này com sau đấy nhập code là được okay. đức minh chơi kém đây gì con trong đây còn mà không vào được rồi thôi nhá bắt đầu nhá đợi hơi lâu rồi à? 8 giờ 8 phút giới là đẹp chúng ta bắt đầu nhá. nhanh đâu Kịp là được Okay, Thanh Thư, good job. Very good job. Okay. Lê Bảo Long. Two. Okay, very good. Okay, keep on the good work. Okay, thank you. You you're already finished? Oh my god. And all ten questions are correct. Very good, Bảo Long. Okay, one more, one more, one more correct one. you're in the third place right now. sự chênh lệch điểm như này này tôi giỏi đấy th không biết bạn nào không biết à, không chưa nhớ tên được lần nào cô gặp con thì cô vẫn chưa nhớ tên con ok lê bảo long and lê hùng ok very good tất cả các bạn này làm đúng làm đúng 100 phần trăm và giữ streak luôn nha đấy. rồi cô sẽ hỏi các bạn này trước để xem là các con làm có đúng thực lực của mình không nhá <clears throat> bạn nào đầu tiên nhá thanh thư đúng không ok thanh thư đâu đọc cô câu này xem nào notes yes swim sports cool um, em chỉ nhớ là từ sơ sao nữa thôi cho em của ngon biển từ mi nhớ hả tôi giờ có chỉ nhớ thôi hả Lúc trước cô yeah. Dạ. trước cô bảo là cái quy tắc của mình như nào nhớ không challenge em hình như không học thì vậy <laughs> ok rồi rồi cô cảm ơn con ok bạn nào nhắc lại cho cô cái quy tắc để đọc cái chữ s ở sau các từ được không bạn nào nhớ không? Đức An nhớ không con? Đức An đâu rồi? Mở mic. Cắt tay. Lê Bùi Đức An. Are you there? Ơ, ờ, Đức An mở mic chưa con? Chưa à? Ok, bạn nào... À đây rồi. Hello. Um, what is the rule? I think it's a P, K, T, N, A. Okay. T, T, K, F. Cô hay đọc thế thì những cái chữ s nó sẽ đọc là gì nó sẽ đọc là sò ok uhm, ok còn những cái còn lại thì mình sẽ đọc là ừ, là z ấy. ừ là gì okay. mình nhìn nhá nurse thì mình không nói rồi nurse thì là của nurse stop là chữ âm p cuối cùng này stops là cough ok còn cái phêu này nó không phải là âm ptkf nào cả nên là mình sẽ đọc nó là z ok thế thôi rồi câu tiếp theo lần này cô sẽ hai cái answer này đi <laughs> rồi bạn nào đọc giúp cô câu này bạn nào bạn nào đứng thứ hai nhỉ bạn là ờ, đức minh đức minh đâu mình đâu nhá không thấy tên Đức Đức Minh đâu Đức Minh lớp 7 đây đây rồi con tự bật mic được rồi đọc cho cô những cái từ này xem nào chứ tôi lại bị mở answer lên mất rồi uh, ờ, ờ, uh, freezes it distance can't chaos đọc thế thì làm sao mà con lại chọn đúng rồi nhỉ <laughs> giờ đọc theo cô này ok từ đầu tiên artificial Artificial. Ờ là âm sờ nhá. Tiếp theo, từ này đọc là distance. Distance. Đúng rồi, tiếp theo đọc là gì? Uh, country. Center. Center. Ờ, và cuối cùng. Stealth. Chaos. Stealth. Ok. Stealth. Từ này là âm sờ nặng. Artificial này. Ba từ này là âm sờ nhẹ, đọc là distance center và cells. Ok, được rồi, cảm ơn Đức Minh. Cảm ơn đi bạn. <laughs> Từ tiếp theo, câu tiếp theo. Rồi, bạn nào đọc giúp cô? À, bạn Hữu Nghĩa đọc giúp cô xem nào. Hữu Nghĩa đâu rồi? Ok. Từ này đáp án của chúng ta là đáp án số 3. Hữu Nghĩa có đấy không con? Mở mic nào cứ đọc đi đọc sai cô chữa cho không sợ đâu designer zoo Switzerland tables đọc thế thì thấy khác nhau như nào nhỉ <laughs> cái này khác thì con phải đọc khác chứ đúng không nào bây giờ đọc cho cô ba cái từ có âm giống nhau cái đã nhá đọc như thế nào hữu nghĩa lại mở mic lên nào từ đầu tiên từ này từ này rồi gì đọc chậm thôi designer designer ok đúng từ thứ hai do, do rồi từ cuối cùng tables tables có thấy nó có có ptkf không không đọc là là, là, là ok tables ok và cái giữa này đọc là gì không phải đọc là giờ được nữa đúng không phải đọc là mình đọc là Switzerland Switzerland chứ không phải Switzerland nhá mặc dù ở đây là chữ Z nhưng mình đọc là âm sờ ok Switzerland. Ok. Tiếp theo. À để xem bạn nào đứng uh, thứ ba nào. Phải đứng thứ ba nhỉ? TH là bạn nào? TH là bạn nào? Có để tên đây không? <laughs> À, TH là bạn nào? Tự mở mic đi con. <laughs> con là bạn nào thế? Alo, alo. Bạn nào đấy nhắn nhắn vào trong chat cho cô. <laughs> Nhanh lên bạn th là bạn nào alo alo rồi mất hút rồi thôi nha lê bảo long rồi làm tiếp ai đang mở mic ai đang mở mic bảo long đúng không rồi tiếp theo rồi th này đọc khói đúng không bảo long nào con ơi lê bảo long đọc đi chứ cứ đọc đi cho cô con bị hỏng mic á ok được rồi <laughs> thế cô gọi bạn à, bạn nào giơ tay đi con cao danh lưu ok cao danh lưu cao danh lưu chưa nghe tiếng gì cao danh lưu trả lời cô bạn à, khánh nam được không con Khánh Nam yes ok rồi tốt đọc đi con chỗ gì đọc cái gì á bốn từ này bốn từ này cứ đọc đi được cô sữa cho nào từ đầu tiên này of course although although with with come tầm đúng rồi cuối cùng thank thank ok đọc giúp cô cái từ đầu tiên other other con đặt lưỡi ở đâu đây lưỡi đặt ở giữa hai hàm răng nhá nhưng mà mình sẽ nhấn nó xuống và mình sẽ ừ, như là con ong ấy other other ok rồi phải uh, luyện tập nhiều hơn được rồi bạn uh, rồi, tiếp theo bạn Bảo Lâm, cô mời bạn Bảo Lâm. Bảo Lâm, Nguyễn Bảo Lâm. Ủa, nhiều bạn Bảo Lâm đấy nhỉ? Giờ cô mới thấy là có bạn Trịnh Bảo Lâm và bạn Nguyễn Bảo Lâm. Cô mời bạn Nguyễn Bảo Lâm trước nhá. Rồi, đọc giúp cô bốn vâng. từ như nào. Thought, tough, bought và fought. Đúng rồi, từ này con đọc là gì nhỉ? Từ số 2 ấy. Đấy. Mở mic lên, khi nào cô bảo tắt mic thì tắt từ số 2 đó là gì ơ à, bảo lâm đâu rồi con nguyễn bảo lâm cô gọi cô gọi lại bạn trịnh bảo lâm nhé ok bạn trịnh bảo lâm đi đọc giúp cô cái từ số 2 thì xem đọc là gì nào ờ dạ cô là tough tough đúng rồi tough. nó là tough đúng rồi thế còn các khác con đọc là gì uh, tough but tough but but Thought. Thought. Thought. Rồi đúng rồi. Thought, thought và thought. Cái từ ở giữa đọc là tough là khác đúng không? Rồi cũng cảm ơn. Tiếp theo. Uh, bạn là ờ, Huy Trường, Huy Trường, Huy Trường. Có có bật tự bật mic được không? Rồi, ok con. Huy Trường con học lớp mấy nhỉ? Cô nghĩ là con cũng đã học thì quá khứ rồi đúng không? và mình phải bật cái âm ed rồi nói cô nói đi sai thì cô lại sửa cho đi trường ạ à. em không có nhớ cái bản người tắt rồi thì con cứ nói đi con cứ đọc đi thực ra để bảo cô cô có nhớ hay không á cô thì cô không nhớ đâu cô học theo uh, quán tính theo bản năng luôn ạ mà đấy nó chính là cách học ngôn ngữ đấy chứ không phải là học dựa vào các quy tắc đâu quy tắc chỉ dựa chỉ giúp mình đạt điểm cao trong các kỳ thi thôi nhưng mà để nói được thì mình phải dựa vào cách luyện tập nha rồi con cứ đọc đi nếu đúng hay sai cô lại chữa right price raised raised ok raised talked talked ok tiếp what watched là cuối cùng loud laughed ok rồi đọc đi con đọc lại bốn từ này đấy cô đã đánh dấu cho con rồi nhá raised đúng rồi giỏi talked đúng watched giỏi loud laughed nó là chữ a không phải lau laughed laughed Đúng rồi, giỏi. Ok, rất tốt, rất tốt. Cô cảm ơn. Tiếp nào. Ok, next one. Đức. Đức. <laughs> Đức An. Đức An. Rồi, chờ, chờ một chút. Chờ các, các bạn chờ cô một chút. Hôm nay lớp mình rất là đông. Ok. Rồi, con đọc lúc lần lượt. Đúng rồi, đúng rồi. Một lần nữa. Homeless, ra thịt ra mà không ống rồi à, từ này con phát âm đúng cái chữ home rồi nhưng mà cái le đấy thì đọc là homeless không phải homeless homeless y, ngắn đấy homeless ok rồi rất là tốt các âm tiếp theo các âm, âm kia thì là âm á done become và month ok next one bạn là nguyễn thiên hương xem nào cùng tên với cô <laughs> ok hỏi hỏi ở trong đấy, hỏi hỏi cái gì đánh dấu hỏi ở trong ở trong chat là sao ok bạn Nguyễn Thiên Hương con đã mở mic chưa mở mic đi con đọc giúp cô bốn từ này không trả lời cô Trời đất ơi à, để xem nào bạn cao danh lưu với cô gọi chưa nói nhá bây giờ con có muốn nói không này cô hỏi đến lần hai không nói thôi nhá um, bạn uh, bảo khôi đâu rồi It's, um, minor. Minor. minor minor minor đúng rồi thế còn ba từ còn lại đọc là minor minor rồi từ này cô biết là minor hidden hidden đúng rồi written written Britain. Britain. Hmm. Đúng rồi. Ok, very good. Cảm ơn bà Khôi. Hmm. <laughs> À, bạn bạn bạn bạn à, tiếp theo. Rồi, bạn Kenny. Kenny là bạn nào? Bạn Hiển đúng không? Đọc cho cô bốn từ này xem nào. Yes. Um, many. Many, okay. Lamp. Lamp chữ b đấy không phát âm lên đâu con làm ok tiếp theo handle handle camera camera trọng âm và âm tiết thứ nhất camera ok chữ many này là chữ e phát âm là e many các chữ còn lại là chữ a làm handle và camera ok thank you hết chưa nhỉ ui câu cuối cùng rồi Ờ, bạn <laughs> Lê Bùi Phương Anh James uh -huh. Why Paper Ok, chưa đúng lắm, chưa đúng lắm Rồi, cô sẽ đọc cái từ màu xanh này trước Và đọc theo cô này Appear Appear Ngồi appear Tiếp theo, ba từ này có âm giống nhau Là âm e there there there where where prepare prepare prepare prepare pro pro pro prepare prepare đúng rồi gần đúng rồi đọc lại cho cô lần lượt bốn từ này lại lần nữa there there quê ơ gì cứ đến cái âm này là là không nghe gì nhá <laughs> đọc lại âm số từ số 2 đâu cô up there up here up here ờ uh hả tiếp theo where prepare prepare rồi cảm ơn rồi ok thế rồi rồi hôm nay à, Tuyên Dương các bạn các bạn đứng uh, <laughs> top 5 nhưng mà có vẻ là có một vài bạn là may mắn một chút đúng không? Là chọn đúng cái từ mà nhớ cách phát âm được trước này cũng có một chút may mắn nữa chắc là chọn à, <laughs> theo cảm tính một chút đúng không? Ok rồi nhưng mà cái gương những cái gương mặt thân quen như là Tina hay là ừ, Tina con đứng ở đây cơ hả? Ok muốn thôi không chơi lại nữa. <laughs> <laughs> ok bây giờ chúng ta sẽ vào những cái slide của cô ok hôm nay à cô có nên cho con làm bài nghe không nhỉ hay là chúng ta lại học về tongue twister nhỉ ok cô nghĩ chúng ta sẽ học tongue twister đi. cô à, có một cái à, video này đây chúng bây giờ chúng ta sẽ nghe descriptions, verb tense, adjectives, <laughs> that can help you be a better English speaker. So today's topic, something a little different, thought I would try, is tongue twisters, 25 tongue twisters. And what I will do is read the phrase first. And then I want you to repeat the phrase after me. Very simple. Are you ready? So here we go. Thế là chúng quiz. Ok, chúng ta sẽ nghe lần lượt nhá. Nghe kỹ này rồi, rồi nhắc lại. Luật đây nhá, cô luật luật của không phải không phải là luật. Đây là cách chúng ta sẽ làm. À, bây giờ cô sẽ cho các con quyền mở mic khi nào con nghe thấy người ta đọc xong cái này hai lần các con đồng loạt mở mic lên và đọc lại ok được, được không chúng ta phải uh, đoàn kết nhá à để xem nào các con bây giờ các con sẽ có quyền mở mic này khi các con nghe thì người ta đọc xong hai lần các con tự động chưa phải bây giờ chưa phải bây em giờ và... tắt mic đi đã tắt mic đi đã khi nào nghe người ta đọc xong hai lần thì chúng ta mới lên và đồng thanh đọc nhé bạn nào bạn nào đang mở mic cô biết đi cô biết tắt mic đi các con tắt mic đi nào ok let's do it Unique New York. Unique New York. Unique New York. Unique New York. Unique New York. Đúng rồi. Rất tốt, rất tốt. Bây giờ cô gọi. New York. Ok. Đọc nhanh nhá. Thủy Tiên nhá. Unique New York. Okay, faster. Unique New York. Okay, unique New York. Unique New York. Okay, <laughs> okay. Next one. Let's make the. Yes. Say that. Okay, So repeat after me. Three free throws. Three free throws. Free, free, free, free, free, Okay. Okay, very good. Okay. Cô nghe thấy có một vài bạn líu lưỡi rồi đấy nhá. bạn Phạm Mai Lan giúp cô. Rồi, tất cả các bạn tắt mic. Cô gọi bạn Mai Lan này đầu tiên cứ nói chậm đúng cô cứ nói chậm cái đã three free throws ok faster three em đọc lại three free throws yeah. nghe nghe nó kiểu three free throws lúc đấy cái lưỡi của chúng ta nó không làm chủ three free throws rồi three free throws three free throws ok very good khó nghe quá các con bật bật cái à, âm lượng ta lên một chút âm lượng của cô con đâu next one nào tập trung red leather yellow leather Red leather, red yellow leather, yellow leather. Red, leather, yellow leather. yellow leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Okay. Rồi, các bạn, tắt mic. Khó nhỉ? Red leather, yellow leather. Ok, cô sẽ gọi một bạn Khánh. Oh. Khánh Huyền ơi, con có đó không? Yes. Can you read this one? Khánh Huyền con bật mic của mình nhá. Yes cô lại tắt mic rồi rồi cô sẽ gọi bạn giang các bạn tắt mic cho cô nhá rồi cô gọi bạn giang này yes yes can you read the tongue twister on the screen Ơ, hãy tắt Ờ, mở mở mở lại con nha. Uh, red leather, yellow leather. Can you do it faster? Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Cổ cộm liễu lưỡi rồi. Ok, cảm ơn con. Bạn nào có thể làm nhanh hơn được không? Bạn là Minh Toàn easy đúng không? Bạn Minh Toàn bảo là easy đúng không? Bật mic lên con. Bật mic lên Minh Toàn ơi. Easy nhưng mà lại có cái, cái quả mặt là Pac-Man. <laughs> nào, Minh Toàn. Bật mic lên con, dũng cảm lên. Nào, cô bật mic cho con này. Yeah. Dạ, à. Yes. Um, red leader, yellow leader. Red leader, yellow leader. Ờ là gì? Âm này là âm giờ hay là chơi đờ. Còn à, đúng không? Còn trong Việt Nam đúng không? Cô thấy nhiều bạn ở trong miền Nam là hay đọc chữ dạ. ờ thành đờ. Ờ, thế con phải đọc khác đi. Mình sẽ để lưỡi ở hai hàm giữa hai hàm răng này sau đó mình nhấn nó xuống thành kiểu như là giống con ong ấy. Leather red leather yellow leather có đọc đúng không vậy ok minh toàn lại giúp cô đi um, red lead red leather yellow leather <laughs> thôi thôi leather đấy rồi nhá rồi, red okay. leather yellow leather rồi bảo lâm đúng không con à, bảo khôi đúng không bảo lâm bảo khôi tiếp nhá, tắt mic tắt mic chúng ta sang trang twitter tiếp theo easy. Rubber baby buggy bumpers. Rubber baby buggy bumper. Rubber baby bumper. Rubber baby buggy bumper. Rubber baby buggy bumper. Rubber baby baby buggy bumps. Bumps. Bumps. Bumpers. Bumpers. Okay. Ở trong trong baby buggy bumper. Ok, ở trong trang Twitter này chúng ta có rất là nhiều chữ âm bờ, âm pờ. Rồi, ok. Mình sẽ bị lẫn lộn khá là kinh khủng ấy. Bây giờ chúng ta sẽ gọi bạn, bạn Như Quỳnh. Đầu tiên con cơn đọc chậm thôi, không cần đọc nhanh. Rubber baby, buggy, bumpers. Buggy á? Buggy. Buggy, buggy. À. Rubber, Rubber baby buggy, Bumpers. Bumpers. Bumpers. Bumpers. Okay. Can you do it faster now? Rubber baby bucky bumpers. À, cũng được đấy chứ nhỉ? Nào, bạn là Hoàng Trọng Hiếu nào. Hoàng Trọng Hiếu đâu? Okay, can you do this one? No. Bucky bumpers. Rubber baby Bucky bumpers. Rubber baby bu Đấy, <laughs> cô, cô run lắm. Rubber baby Bucky bumpers. Okay. Vào trọng hiếu làm lại đi con. Chậm được, nhé, không cần nhanh. Rubber baby. Đọc theo cô, đọc theo cô. Rubber baby. Trọng hiếu ơi. okay cô thấy có nhiều bạn giơ tay lắm mà cô ấy chưa gọi được đây này ok next cô cần một bạn đọc giúp cho cô Elsa Bảo Ngọc ok ok ok Rubber baby bucket bombers ok faster Rubber baby bucket bombers bumpers ok chị đây là bumper đây bumpers bumpers <laughs> okay very good very good uh, next one next one các bạn tắt mic Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. Red blue, blue blood. Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. Red blue, blood. red blue, blue blood. Red blue, blue blood. Blue blood. Okay, okay, okay. Blue blood. Okay, Emma, please. Red blood, blue blood. Okay, very good. Faster. Okay, do faster? Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. Okay. Dễ nhỉ? Ôi, dễ. Có phải dễ con ạ? À? Nguyễn Xuân Anh đọc lại. Ui, bạn tắt mic giúp cô với. Nguyễn Xuân Anh, con có đó Okay. Có. This one fast. Red, blue, Red. blue blood. Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. Okay. Very good. <laughs> red blood red blood blue blood rồi bất kể bạn nào đang nói tốt next one Red blue. She sells seashells on the seashore. She sells. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. On the seashore. Seashell. Seashell. Seashell. Seashell đây phải gọi là đây là đỉnh cao ờ, rồi. She sells seashells on the seashore. Seashell island. <laughs> on the blah blah blah. Okay. Seashell blah blah blah. On the blah blah blah, right? <laughs> okay. Thánh Nam. Thánh Nam tự bật mic giúp cô. I shall make it. Các bạn nghe bạn Khánh Nam nói. On the seashore. Seashells. Seashells. Seashells on the seashore. Okay, very good. Uh, ôi rồi bạn đọc cũng nhiều quá. Tina, rồi cho con đọc. Seashells, seashells on the seashore. Rồi, ok, rồi tất tốt. Nhanh hơn nữa. Seashells, seashells on the seashore ok <laughs> rồi bạn ờ, Tina đỉnh cao rồi Đức An à bật tự bật mic <laughs> không không cần nhanh quá lại chậm hơn nhưng mà rõ âm là... hơi xì xèo ở đây rồi nhá she sells she sells on the seashore rồi hơi xì xèo rồi nhá <laughs> seashells. Seashells. Seashells seashore. on the seashore. Rồi, very good. Very good. Khánh Ly từ bật mic nói giúp cô câu này. Câu này kiểu đúng kiểu đỉnh cao thăng Twitter rồi nhá. Khánh Ly, con tự bật mic. Seashell. so, <laughs> on the seashell seashells, seashells on the seashore, right? <laughs> Rồi. Chúng ta sẽ à, tắt mic và đi tiếp. Nhớ là nghe hai lần nhá. Chúng ta sẽ đọc hai lần. A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot bạn nào cứ bla bla nhỉ rồi cô cảm ơn có bạn đọc đúng có bạn đọc sai nhưng mà cái này cô công nhận là khó rất khó rồi, <laughs> A proper copper coffee cup. Hello. Pot. A proper copper coffee cup. Cưa ọp ọp ọp cái gì? Ờ, khó khó đúng không? A proper copper coffee pot. Rồi. Ờ, được cái chứ, được cái chứ. Rồi bạn cùng bạn Minh Quân, Minh Quân, Minh Quân. Để chúng ta nghe bạn Minh Quân nói. Minh Quân đâu con? Bật mic nhá đọc chậm cũng được không sao miễn là âm của chúng ta nó không bị lẫn lộn rồi, dạ, Minh Quân, bật mic đi con. A proper copper coffee pot. A proper coffee pot. A proper copper coffee pot. A proper a proper coffee pot. <laughs> Đọc lần lượt các từ không cần nhanh, không cần nhanh, không nhanh. A proper copper coffee pot. A pot. <laughs> Rồi, cô cảm ơn. Bạn Nguyễn Việt Hà có đọc được giúp cô câu này không? À, cô cô con đọc nó bình thường thôi, cô con không đọc nhanh cũng không đọc chậm. Là a, a, a proper cup of coffee pot. Đúng, con có đọc nhanh hơn được không? Để lên nhanh đi cô. Dạ là a ờ, proper cup of coffee pot. Coffee pot đúng không? <laughs> Rồi, con cảm ơn. Coffee con này đọc cop. <laughs> bạn nào đang nói? À, ok, để cô xem nào. À, bạn Kenny đọc giúp cô nào, tự bật mic nha. Yes. A proper copper coffee pot. Rồi, thế có mỗi hai cái từ này nó gần nhau lại được hơn. Phần thứ hai. A proper copper coffee pot. Rồi, đúng rồi, đấy chị thấy không? Cô thấy là cái này đọc quen mồm là nó thành nó nó đúng hết chứ không cần phải ấy đâu. Có luyện tập là sẽ đúng đúng không? Nó gọi là muscle memory. Ok. Yes. <laughs> ok, tiếp. Tắt mic, tắt mic, tắt mic. nhạc này rất chill Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. là có sự luyện tập. Đúng là có sự luyện tập thì nó khác hẳn đúng không? Rồi, Betty bought butter, butter, butter was my bitter. Oh. Đấy. Betty bought butter, butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. Rồi, đúng, đúng, rất giỏi. Bây giờ ừ. mix dạ. dạ. Comical economists. Economical, economical economist. Economical economist. Economical economist. Economical economist. Có vẻ hơi dễ so với các con. Economical economist. Có vẻ hơi dễ so với các con. Rồi, bạn Phan Nhật Đăng Minh đọc giúp cô câu này. Phan Nhật Đăng Minh con ơi, con có đó không? Rồi, có mở lại cho nghe nãy nghe không comical economists comical comical economists economists okay comical economists rồi Ôi, cái này dễ quá comical economists comical comical economist comical economist Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Chịu lưỡi đấy. Lưỡi của con sao rồi? Còn khỏe không? <laughs> lưỡi của con sao rồi? <laughs> ok. Rồi, cô cô nghe thôi mà cô cũng thấy mệt thì con ạ. À, bạn uh, Dạ. Ờ, <clears throat> bạn bạn nào mà để cái không có tên không có tên nhưng chỉ có vài cái gạch ngang thôi cô không biết là bạn nào nhá không phải gọi được bạn uh, bạn nào nhỉ nhắn nhắn nhắn nhắn nhắn vào chat bạn nào bảo y gì nè nhắn vào đây <laughs> cô thấy cái này khó đấy khó lắm tương đối khó à, bạn nào tương đối khó đây Trời ơi. ok bạn Kim Du chưa gọi lần nào Swiss wristwatches. Ờ, phải thế, nhanh hơn được không? Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Hmm, ok, very good. Đúng. Con cắn vào. <laughs> Rồi, bạn không bốn mình anh bạn cắn vào lưỡi xem là bây giờ có trả lời được cô không nào. <laughs> Khổ thân đứa con. Rồi, bắt đầu. Swiss wristwatches không cần này Swiss wristwatches Swiss wristwatches Ok, nhớ là có cái S ở đây nữa, S ở cuối. Swiss wrist watches. Swiss wrist watches. Đúng rồi, con mà đọc thêm 5 lần nữa là con đọc cái này nhanh luôn. Đọc thêm ờ, hai uh, lần nữa. Còn đấy, mình anh ấy. Ơ, ấp hết rồi à? Nào, bạn nào nào bạn Dũng bạn Dũng là y gì bạn Phạm Mai La là y gì Vũ Hoàng Vũ Hoàng chưa gọi Vũ Hoàng nào y gì thì con nói đi con Ê, nhầm nhầm cô phải tắt mình con con bật lại nhé Vũ Hoàng Vũ Hoàng Vũ Hoàng Vũ Hoàng Vũ Hoàng Vũ Hoàng which, which watching nó lại bị vọng tiếng đấy hả con ok nói lại Vũ Hoàng nó có nói được không thôi nhá cô thấy là bên của con nó wish wish watch okay, rồi rồi rồi con xong chấm anh nghe vào nhá rồi tiếp theo tiếp theo ok các bạn hết mic nha chúng ta sang cái tiếp theo nghe nghe hai lần Peter Piper pecked a peck of pickled peppers. Peter Piper à, cái này có đọc rồi. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Tốt đấy chứ nhỉ? Được, được. Con học cái này rồi cô ạ. Cô dạy cái con. Có lần cô dạy con cái này rồi. Peter Pan và Pico Pico Pico So fast. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Cô cũng phải luyện tập nhiều lắm, cô cũng phải luyện tập nhiều lắm. Tổng cái bài toàn P là P đấy cô. Đúng rồi. Tắt mic, tắt mic, tắt mic. Tắt mic, tắt mic. Okay. Has to pick up, pick up, nó có end đấy, xong rồi nó end. Rồi cô. Rồi, chúng ta tiếp. chúng ta tiếp. Peppers. She should shun the shining sun. She should shun the shining sun. She should shun the shining sun. Jesus and the shining sun. Jesus and the shining sun. Jesus and the shining sun. Jesus and the shining sun. Đấy, cô thấy nghe có bạn nào đọc đây là sun, đây là sun đây này. Đấy cẩn thận lại đoạn This from the shining à. sun. No, not not shining sun, shining sun, đúng không? Bạn uh, <laughs> bạn Đào Khánh Linh xem nào. Khi ừ, sao sun the Khánh Linh, Đào Khánh Linh. Các bạn, các bạn, các bạn tắt mic để chúng ta nghe bạn Khánh Linh nói. Ok, Khánh Linh nói lại. Sun, sun, the sun. He should shun the shining sun. Đây là shining chứ không phải shining nữa nhé. Đọc lại một lần nữa xem nào. Anh Linh ạ. Okay. The <laughs> ok. Các bạn tắt mic, các bạn tắt mic khi mà cô gọi một bạn nào đó chúng ta phải yên lặng để chúng ta nghe bạn đúng không rồi một bạn bạn cao thanh lưu vẫn chưa mở lại được ờ, ok cô gọi hết các con hôm nay chưa có bạn nào cô chưa gọi không bạn huy 2 k 10 xem nào Jesus in the shining sun. Mimi. Đây con của Jesus in the shining. Bây giờ bạn Huy, Huy 2K10 đọc giúp cô. Đọc bạn biết rồi mà cô. Ừ, cô nghe thấy rồi. Jesus in the shining sun. Jesus in the shining sun. Từ này không phải là sao, đây là should. Should các bạn. She should shine the shining sun. Jesus in the sanitation. <laughs> Cô, cho con hỏi một chút là cái từ ờ, từ cái từ đằng sau từ suốt và từ sau từ shining là hai từ nào khác gì nhau à? Từ sun và từ sun á. Dạ vâng, có thấy nó cứ na ná giống nhau. Sao mà nó na ná được con nhìn là đã không thấy giống nhau được rồi. Để dạ. cô từ cái từ sun là mặt trời đúng không? Còn cái từ sun là là tránh xa lảng tránh ok cô ấy nên tránh ánh sáng mặt trời mày biết <laughs> cô nghĩ là thế rồi à, nhiều khi những cái câu Ôi, <laughs> tại sao lúc mà nhiều lần con vào mà nó bảo là mã lỗi không xác định là sao hả cô mã mã nào lỗi không xác định hả con lúc con vào zoom mã lỗi không xác định nhỉ con vào zoom hay con vào quiz hay con vào gì con vào zoom phòng ấy à tại sao lúc nào con vào mà nó cũng bảo là mã lỗi mà con phải vào link thì nó mới vào được thế hả cô thế à? lần sao con cứ vào link <laughs> cô cũng không biết cô ơi cô nhá con vừa vào link con vừa vào bình thường mà nó còn trả được ấy. <laughs> rồi rồi rồi thế thì con hỏi thấy vương là vì sao đấy thì vương có thể giải đáp cho các cháu được không <laughs> nhưng mà trước trước khi thấy vương giải đáp chúng ta yên lặng và nghe câu tiếp theo the big black oh the big black back break broke badly the big black back break broke badly the big black back break broke badly the big black back break broke badly the big black back break broke badly Brock Brickley <laughs> Cô nghe các bạn nào mà Brock The big black black black black black The big black black black bro badly rồi cái chỗ the big black black này thì thì ngon đúng không ngon lành đúng không nhưng mà sang cái từ break này lại break broke <laughs> the the big black black break broke badly the big black black rồi bây giờ chúng ta yên lặng để cô gọi một bạn à, cô gọi bạn Nguyễn Thiên Hương để, để xem cô nghe được con lần này không nhá lúc ấy là cô không, cô nghe được cô đang tự gọi mình là cô cô bạn Nguyễn Thiên Hương cô là Lê Trần Thiên Hương <laughs> có một bạn tên giống cô trong lớp nhé thấy chưa à, đâu rồi con đâu rồi bạn Nguyễn Thiên Hương đâu rồi bạn tên cùng cùng giống cô đâu à rồi nghe thấy con ạ yes. à, à đâu ai đang nói đấy Ờ, thôi bây giờ cô gọi bạn Nguyễn Nam Anh xem nào. Nguyễn Nam Anh 6A2. Đó, giúp cô cái câu. À. Quy 2K10 tắt mic nhá. Nguyễn Nam Anh 6A2. Thấy mở mic toàn bạn khác mở mic thôi. Bạn Thu Huyền xem nào. Thu Huyền tổ 15A. Cô gọi đúng ngon không vậy? Sao nó cứ giật giật. Thu Huyền tổ 1 5A nhá. <laughs> Chẳng trả lời <laughs> cô gì. <laughs> Trời ơi. À, xem nào. À, ờ, ờ, bà ai đang nói đấy? Cao danh lưu. đang nói đấy. Nhi. Nhi tài. Tên con là gì? <laughs> Kenny. Kenny? Lại là Kenny. Chưa, chưa, cô chưa gọi con. Khi nào cô gọi thì chúng ta mở mic nhá. Bạn Huyền Anh. Con. Huyền Anh, Huyền Anh ơi. Đấy, cô thấy con. Yes. Cô... Con. Con đọc được cái câu trên bảng cho cô không? Định cười thế kia là <laughs> có vẻ là chưa sẵn sàng rồi đúng không? Thôi nhá, thì cô gọi bạn khác nha. bạn khác giúp đỡ con nha. bạn Huyền. Ừ đọc không đọc đi đọc đọc đọc đọc, đọc, đọc. mở mic rồi phải đọc the big black bag chạy mất rồi black rock badly <laughs> rồi cô gọi bụ bạn bạn uh... Huyền Anh gọi không lại gọi mẹ à <laughs> nào bạn uh... Ờ, mi đi chưa gọi mi lâm tùng lâm tùng lâm tùng lâm đâu con ơi không nghe rồi bạn Huy 2k10 có vẻ nói đúng không Huy 2k10 con đấy con cô đang nhìn vào con nè <laughs> các con nào trong khi đợi chờ các bạn thì cô thử tìm xem mình có cái quiz nào khác để chúng ta chơi không nhá ơ ờ, được Xem nào à, cô cứ tìm pronunciation đi nên bài nào ờ, nó vui vui tí nhá để xem nào để xem nào hai à tongue twister which order bài này có mấy câu 20 câu lận hơi nhiều id e à tức mà các con lại chưa học hết id e thì làm sao mà ấy được em học hết rồi cô con chưa học hết lại làm cuối chưa nữa cô Many can do that. à để cô xem có cái nào hay hay không nhưng mà cô thấy nó chẳng hay lắm cô ừ. tìm cái chỗ là tên là hành nay nay nay làm ờ, pronunciation tìm hoài không ra làm cái khác làm cái khác Đấy khác và đây là sánh hơn là cô ờ, sánh hơn nhá rồi chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi bài này chúng ta làm vui vui tẹo rồi buổi sau chúng cô sẽ chữa nhá vậy cho làm ờ, cho nó ấy một tí rồi các con chuẩn bị máy tính đi chuẩn... cô gửi link đi cô đây cô gửi đây chờ tí đi in 요요 요요 묻었어 nhanh nha nhanh nha chúng ta không có nhiều thời gian nha các an không hiểu gì cả đây là bài kiểm tra về sánh hơn ok quiz mới đúng rồi đúng rồi quiz mới không liên quan gì đến phát âm nữa đây là bài uh, ờ, làm vui, vui cuối giờ đây các bạn vào nốt nhá chúng ta hết giờ rồi đấy quiz mới quiz mới nha chúng ta cùng bóc vỏ quiz nha PSG Paris Saint-Germain thì con là thế Dũng đang xem bóng đá à? rồi không giờ nha nhá, bắt đầu nha bạn nào chậm chịu nhá 9 giờ đúng rồi đấy bắt đầu vẫn vào được là bằng lưu gửi trong trong trong này đổi nhạc đi rồi cố lên Go go Solid, go solid. Do shake now, do shake now. Yeah. Nice job. này rất tốt nào rất tốt rồi Đứng tốt sẽ là ai đây Nhanh Tỉ với chân hả Tí quá Very good Rất tốt 61% chính xác là cô vui rồi Hơn 50% là tốt rồi Thủy tiên đấy cho con tiếc chưa mất suýt quá cố lên nào hai một câu của chúng ta đừng có dưới đừng có dưới 50 lớp chúng ta giỏi mà đúng không phải đúng nhiều hơn sai chứ ui lê hùng và lê bảo long các con mà sau cái quả này là có khi lên top đấy ui đấy cô vừa nói nhá cô vừa mới nói nhá ok top 5 của chúng ta hiện tại thôi minh anh bay bay Munich Lê Hùng, Lê bà Long, Kim Du Đức An đó Đức An con để là bay à, bay Munich à? Sau để tên Để tên thật Ôi, Nguyễn Thiên Nam Nguyễn Thiên Nam, cố lên Con có thể là đặt top PH chơi lại không không được rồi PH là bạn nào đây dạ. PH đứng thứ 10 rồi mà Đừng vượt nữa <laughs> Đây là trò chơi mà các con Kết quả có thể thay đổi bất cứ lúc nào nhá Không có cái gì là chắc chắn cả Em đi con Con đang đứng ở đâu thế? bạn bạn bảo end đi chúng ta đợi các bạn chơi nốt ph chơi lại này là không được rồi nhá rồi bạn hiền có đang chơi nữa không chơi nốt đi bạn nguyễn thiên nam chơi nốt đi cô ơi xem con ở đâu đi cô giang ấy mà con để tên là gì ơi thế hát ơi con làm này không được con lại đang đứng ở ngay dưới con là sao trời ơi phá đi ấy hả ui đấy thế này thì thế này thì không được rồi con ạ chúng ta phải, công bằng đúng không các bạn nghĩ cô có nên ờ, xóa tên của bạn này đi không đấy các bạn nhá chúng ta phải chơi công bằng các bạn nào mà có cái dấu sao này là là, là cô xóa này cô chỉ cần chấp nhận kết quả đầu tiên của con thôi nha ok Ui, accuracy 60 dạ. phần trăm thôi cô cũng vui cô cũng vui rồi của em nhá của em nhá bạn nào đang chơi thế n phương lại vào lại <laughs> rồi bây giờ hôm qua hôm nay cô đi qua tầng bảng tổng sắp của chúng ta thôi còn buổi sau chúng ta lại chơi lại ngoài không chữa chữa con nhớ mất <laughs> ok so number one congratulations to Minh Anh tiếp theo chúng ta có bạn Đức An Lê Hùng Lê Bảo Long bạn Kim Du đứng ờ, vị trí là top 5 của chúng ta những cái bạn là ờ, tiếp theo trong top 10 là bạn N Phương này Nguyễn Phương à Tina Tina lúc đầu trong top 3 thế mà bây giờ lại số số 6 rồi Tina em chỉ vì sao một câu đúng không chỉ vì sao một câu thôi mà xuống Ok em bạn này thì cô không biết này số 8 cô không biết này Bùi Mai Mai và PH con vẫn trong top 10 chúc chúc mừng con nha Ok rồi cảm ơn con <laughs> rồi buổi sau chúng ta sẽ chơi tiếp à không buổi sau ta học tiếp không phải là chơi tiếp Ờ rồi rồi rồi à, chờ chờ chờ chờ cô tí chờ cô chờ cô chờ cô rồi ok cảm ơn cô hôm nay đã tham gia vào lớp với cô nha cuối tuần rồi chúng ta đi ngủ sớm mai chúng ta sẽ đi học đi làm tiếp nha ok goodbye con cảm ơn cô con chào goodbye cô teacher goodbye teacher buổi sau nó thằng teacher mong là các con hôm nay không có bạn nào cắn phần lưỡi nha à, chào Bye bye. Bye, teacher. See you next week. Bye. Yeah. Chào chị Chip. Chào chị Chip. Nào hôm nay mà cô chưa gọi được thì buổi sau cô gọi bù nhé. Bye bye. Good night. Thở đi ra đi, con nhìn thấy thổi ờ, vào. Nhưng mà thổi vào Zoom. Thầy Vương ra giúp cô nha.